bờ biển bãi cháy thấy nước khá là đông nhưng mà à, bãi rất là nhiều bác luôn Đây, đến đây ngắm gà chút thôi. ta đến tặng sangat kuahnya